soi hãy thương hỡi người sông vắng lẽ loi con đò hãy tin hỡi người sương gió không hề nhạt phai câu hát du lòng ta người ơi người có hay thương hỡi người chưa vắng nghe lũy tre di dào hãy tin hỡi người năm tháng không hề nhạt phai câu hát du lòng ta người ơi người có quê ta đất căn đã soi hãy thương hỡi người sông vắng lẽ loi con đò hãy tin hỡi người sương gió không hề nhạt phai câu hát du lòng ta người ơi người có hay bên đời ai ghé thăm ôi chờ số người đi xa thật xa câu hát xô lòng ta ơi người ơi hãy về hãy yêu hỡi người giọt mồ hôi ướt vai gây ai thương hỡi người chưa vắng nghe lũy che di rào hãy tin hỡi người năm tháng không hề nhạt phai câu hát du lòng ta người ơi